phần kiến thức. Cô có nội dung như sau. Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức. Cô giáo có biểu thức thứ nhất 3 nhân với mở ngoặc 7 trừ 5. Biểu thức thứ hai 3 nhân với 7 trừ đi 3 nhân với 5. Để so sánh và nhận xét được giá trị của hai biểu thức này thì cô trò chúng mình phải đi thực hiện phép tính. Cô trò chúng mình cùng làm phép tính đầu tiên. 3 nhân với 7 trừ 5. Chúng ta làm trong ngoặc trước và ngoài ngoặc sau. 7 trừ 5 bằng 2. Vậy ta có 3 nhân với 2. Kết quả bằng 6. Tính xong biểu thức thứ nhất. Ta tìm tiếp tục biểu thức thứ hai 3 nhân 7 trừ 3 nhân 5. 3 x 7 thì bằng 21. 3 x 5 thì bằng 15. Vậy thì 21 trừ đi 15 ta được kết quả bằng bao nhiêu? Các con quan sát, 21 nhân với 15 ta cũng có kết quả bằng 6. Như vậy hai biểu thức, biểu thức 3 nhân mở ngoặc 7 trừ 5 cũng bằng 6. Biểu thức 3 nhân 7 trừ 3 nhân 5 cũng bằng 6. Ta sẽ có kết luận hai biểu thức này có giá trị bằng nhau. Vậy 3 nhân mở ngoặc 5 trừ 7 trừ 5 bằng 3 nhân 7 trừ 3 nhân 5. Nhìn vào hai biểu thức này, các con có thấy đây là một số nhân với một hiệu không? Nhìn một số nhân với một hiệu, ta sẽ bằng cái gì? Các con nghe cô phát biểu nhá, phát biểu ý kiến này. Muốn nhân một số với một hiệu, ta lấy số đó nhân lần lượt với số bị trừ, nhân với số trừ, rồi trừ các kết quả ấy cho nhau.